trở lại với Hero cặp đôi đại chiến tập tiếp theo nha Và xin giới thiệu bạn Ở đây có hai cặp đôi Đó chính chính là cặp đôi Phong Cận Kairon và mèo Simi và Sammy. Khoan. Khoan, dạ, dạ. từ từ từ hình như đấy. Từ từ. Hình như nghe cái gì nó hơi sai sai mấy ông ơi. Rất sai luôn. Ủa từ từ hình như gì hơi sai ta đáng lẽ là cặp đôi là à nhầm nhầm của anh cặp đôi phong cận sammy cùng với kairon và mèo simi ờ vậy mới đúng trời gì đâu mà phong cận và kairon gì, gì vậy trời kairon biết thấy gì à? có cái gì vậy có cái gì vậy người chào sao mèo đánh mình <laughs> ok ok bạn ơi thì ngày hôm nay video cặp đôi đại chiến này sẽ hơi khác với những uh, cặp đôi đại chiến ở những tập trước các bạn biết đó ờ, đó chính là gì không đó chính là hôm nay mình với sammy sẽ không còn là một cặp đôi simmy với kairon sẽ không còn là một cặp đôi nữa mà hôm nay sẽ là mình và kairon sẽ là một cặp mèo simmy với lại là sammy sẽ là một cặp đôi nha các bạn nha đó vậy cho nó khác biệt một xíu cho nó vui các bạn hiểu không đấy ok ủa, ủa và... Phong ơi vậy là ông chào đúng rồi phong ông chào là kairon không cần là một cặp là đúng rồi ừ ừ ừ ha sao tôi quên ờ vậy hồi nãy tôi quýnh cay ta kỳ <laughs> không ok bạn ơi vậy là hôm nay là sẽ đổi lại xíu nha bạn nha đấy như như thế cho game nó thú vị bạn ơi với lại á là ừ. mình mình muốn gọi là mình với Kairon thử thi đấu với với lại là Simmy với lại Sammy coi coi ai VIP pro hơn ai ai gọi là chơi game giỏi hơn bạn ạ à. ấy hai bạn nữ có dám thách đấu không hả Đó. Đó. Đó quá đơn, đơn giản, luôn đơn giản dạ, đúng không có. ok cái này mấy bạn nói nha rồi ok thì ngày hôm nay đó bạn trò chơi mini game chúng ta sắp chơi sẽ rất là đơn giản luôn các bạn ơi đó chính là trò chơi đi tìm cần gạt và để xem coi đội của mình phong cận và kairon với đại đội của mèo simi và sammy coi đội nào sẽ kiếm được nhiều cần gạt hơn nha rồi ok mấy bạn đã hiểu luật chơi chưa đơn Ủa, cái game này dễ Phong ơi, game này dễ lắm chị em, okay.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 Let's go. Let's go rồi ok thì màn đầu tiên của chúng ta chắc chắn là bắt cua lên trên kia có cái rương các bạn để lấy cần kẹt trên đó chắc chắn luôn ok cay ơi nhanh lên nhanh lên không để okay, cho okay, mấy okay, bạn đi, đi, đi, đi, đi. không thể nào để Trời cho mấy bạn nữ lấy lấy lấy trước được Trời, ơi, ủa sao ba đứa đều té vậy mắm nội? ok mình qua được rồi nè bạn ơi mình qua hay quá qua luôn cây có có có có có cần gạt không ủa sao trong đây không có cần gạt trong đây có thuốc không à ủa đâu đâu đưa đưa đưa cho mình ủa cây vậy? sao tự nhiên đi tìm cần gạt mà không có cần gạt có thuốc không vậy ủa mà khoan từ ờ đúng rồi kỳ sao, sao bạn lấy hết không chừa cho hội chị em miếng nào vậy ok để mình xem coi từ từ mình nghĩ là cần gạt nó nằm đâu đó trên đây nè mình phải lên mình kiếm từ từ ủa có khi nào trên cây không ta ờ. để lên trên cây kiếm thử cây à nước coi dưới nước có không có không xem không ui cái cái cây thấy rồi thấy rồi tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi cái thuốc này uống để nhảy cao hơn để bấm cái nút trên đây nè à, hợp lý bạn ơi yes ai yes tôi bấm được rồi bấm thành công rồi ok rồi tôi bấm cho mọi người qua nè rồi ok yes rồi mọi người tới bơi qua tôi đi mọi người đây à, à, vậy là team luôn. mình được một điểm rồi đó không à, team, team mình, mình à, điểm team nam được một điểm nha các bạn nha trời ơi rồi ok tiếp nè tiếp nè ủa tiếp theo là gì đây cái này hình như là một cái chậu hoa thì phải rồi tìm con kẹt chỗ nào chạy ủa chỗ nào cái đó không biết tìm chỗ nào luôn đi vô đã con ơi con cái được tiếp tục là sim ơi sau này nè No Sao cay lần nào cũng té vậy cay Sao cay dở vậy cay Rồi đúng là một cặp đôi luôn ha Cái cái cái cái này người ta gọi là đúng Ở tới lượt mình rồi Này bạn gái à bạn gái à Trời ơi Tới lượt tôi té mấy ông ơi à. Coi nè cây đánh mình nè Từ heo Ok Ủa này bây giờ cần gạt ở đâu ta Từ Ủa khoan từ Sao có cây đuốc biết bay dưới đây vậy ừ ủa sao cây đuối máy bay vậy ủa cái cây cây cây nhảy xuống coi có gì dưới à ơi có có khi nào có có có có cần gạt bên dưới không không từ từ để mình cố gắng thì rồi chắc chắn là ở đây nó có cái một cái manh mối gì đó nên là nó mới có cái việc này xảy ra nè ê mình mới xuống ở đây à? ui có gì à ui mở cửa nè mở cửa nè mở cửa nè mở cửa nè mở cửa mở cửa bí mật mở cửa bí mật rồi rồi xong tôi té rồi mấy ông nội ơi ủa rồi tôi đến tôi đi đến đâu luôn rồi đây mình hiểu rồi à. Oh no, oh no Kai ơi, quýnh mèo xỉm đi xuống Quýnh mèo xuống, Sim bay đi xuống đi bay ơi Kai xin lỗi Sim nhưng mà Sim đi xuống đi Sim đi xuống đi, đi, Đúng rồi, con gái mà đòi chơi game thắng con trai hả? Chưa phải thôi Ông muốn chơi hả? Đánh ông xuống nè Đánh là Sim đánh kìa Ui ơi, đánh đâu vậy? Cây đâu, chơi game BBB thua con gái Cây yes, Yeah, tôi dạ. kiếm, tôi, tôi kiếm được cần gạt rồi Kỳ quá không ơi Rồi tay tay bay qua mình đi tay bay qua mình đi Trời ơi cái gì chứ Đơn giản vậy yeah. là team mình được hai điểm rồi Yes yes yes Hay quá hay quá Ây bạn ơi hay bạn ơi gạt gạt cây đánh em xuống trời ơi thôi bây giờ bây giờ quy quy định thế này đi bây giờ quy định là không được quýnh nhau nha ok hồi nãy là cây điện cây quýnh gãi cây cây cây lấy cái dịp đấy ê ê bạn ơi bạn ơi tính ra là hồi nãy bạn kêu mình là đánh sim xuống đi luôn á ờ, ừ ừ ha tính ra mình kêu cây mà thôi bỏ đi thôi bỏ đi ok rồi tiếp theo ở vậy đây ủa cái này là cái cái ngôi nhà cái ngôi nhà của người tuyết nè ủa nhưng mà Ê, cái này là đảo đảo đảo gấu tuyết nè sim cái này đảo gấu tuyết nè ủa, ủa simi đâu rồi ủa simi rồi chị mới đợi em tìm được gì rồi đúng không Ôi. em đang kiếm đang kiếm đang kiếm khoan khoan từ từ à. có khi nào cái này không ta ui ui ui đúng luôn bạn ui yeah phòng chứ ai Phong chứ ai, Phong chứ ai Trời trời trời, quá đơn giản, quá đơn giản Phong kiếm được thêm cái nữa bạn ơi, quá xịn, ok Ủa sao đỉnh vậy trời, sao bạn đỉnh quá vậy bạn Hãy tôi xịn không, tôi mà, tôi mà Ok, cái này là gì đây? Ủa đi đi vô đây làm gì? Đi trước, tôi đi trước, tôi đi trước, tôi đi trước, tôi đi trước, tôi đi trước Ủa sao hôm nay giống mày cung quá kìa, ủa sao thấy gì vậy? Ủa, xuống này hả? Ủa xuống đây hả? Ủa xuống xuống xuống đây xong đi đâu nữa? cái, ủa? ủa cái này sao giống như mày không chắc lấy điểm lấy điểm lấy điểm này... lấy điểm oh, nhưng no. mình không để sao bạn ơi hỏi cho em đi trước mình này cái cái ơi tiền này toan rồi ok mẹ xin sẽ đi ra mẹ xin sẽ đi ra đi ra ủa gì vậy chết rồi gì vậy ủa sao bị kẹt rồi mở cái cửa ra mở cửa ra mấy ông nội đây ủa sao đông người đây ủa sao đông vậy đi ra coi đi ra coi kẹt rồi nè trời ơi kẹt hết trơn ủa, qua đường qua đường phong phong phong phong qua đường cái phong qua đường phong qua đường mấy người tránh ra mấy người tránh ra cho tôi sammy đi ra chết đó cái đường này nó có chút xíu mấy bác đi ra cho phong đi ờ. qua coi sam sam đừng cái che hàng của phong sam ơi mắc kẹt trai che hàng không rảnh quá à. chua quá kia rồi xong sao chết mèo ủa tôi đâu có làm gì đâu ta ủa Kairon đã giết Sammy kìa Tôi thấy hiện cái chữ tức Kairon đã giết Sammy Tất ghê luôn á trời <laughs> Cái này là Kairon nha, phải tôi nha, ok Yeah Ủa gì vậy ba Mình đã được ba cái nút vậy bạn ơi Mình đã được ba cái nút rồi nha Ủa cái gì vậy Sao nhiều nút vậy Ok à, Cái này là coi coi cái nào là đúng á bạn ơi Cái cái nút này khác biệt không coi Cái gì vậy Ủa Ủa Ủa Yeah vậy là bốn cái nút Yeah vậy là chúng ta được bốn cái nút chúng ta được bốn cái nút chúng ta được bốn cái nút ok win đấy ok rồi tiếp ủa trời ơi mấy bạn ơi chưa gì à, ủa gì vậy ủa gì vậy sao nhiên tb mình xuống đây vậy ủa ai biết à mấy bạn ơi vậy là bây giờ phong cận và kairon đã được bốn cái nút nha họ chém chưa được cái nào ồ công nhận phong cận kiếm nút đỉnh liền luôn á ủa cái này là gì đây ủa sao lại có mấy cái đường đây trong mấy cái đường có gì không ủa Ê, bạn ơi bạn nhìn qua cái bạn nhìn qua cái cây bên đây nè bạn ơi như mình thấy cái cây bên đây có gì sai sai nè đâu bạn qua cơ kiếm bạn kiếm thử coi bạn ờ, có vâng. gì không bạn qua cái giường không có gì hết trơn luôn trong cái này cũng không có gì hết trơn á ít vô cái rương là mình teleport lên đây ồ ờ. à. ủa khoan đừng trên trên ở, trên đầu trên đầu cay nhảy nhảy nhảy mình nhảy lên coi trên trên có gì không ủa cũng không thấy được cũng không thấy được à không không không à. không không có gì hết á có khi nào cái này là tìm tìm góc lắc không ta tôi thử coi tôi thử coi hình như ui ơi à. ủa sao cái đi xuyên qua được vậy ủa sao cái đi xuyên qua được vậy What the hell? Dạ đi xuyên mới được đây. Mình mình kiếm được ai? Mình kiếm được đúng rồi. Wow, yes, yes, hay quá cay ơi. à. Yeah, vậy là kiếm được hội nam kiếm được 5 nút các bạn ơi. Hội hội hội hội yeah. em chưa kiếm được cái nào hết. tự tự với cái mình mình ngồi mình mò cái rương cái tiền mình bị té xuống dưới luôn. Wow. Bạn bạn bạn, bạn đi xuyên qua cái cái rương đúng không? Ôi tự. Hỏi đúng rồi, mình, đi xuyên qua rương luôn. Mình mình đi kiếm tiếp cây mình đừng đứng đây mình trò chuyện, mình trò chuyện ở đây hội hội cho em đi mất tiêu luôn á ok có không, không, không, có không có không lừa, có lừa lừa lừa lừa hả ủa ừ. này là đây là khi nào có khi nào ui ui ở ở trong cái ly cà phê cái ở trong cái ly cà phê lên lên lên ủa có có có có có có đường lên nó có đường lên ủa khoan hình như nó để đây nó có hia này hia này hia này hang này làm gì không lừa lừa lừa lừa lừa ui ui ui đường đường đường đường đường cái cái đi ủa sao leo lên được ơi chết mà té ơi mày xịt đi xuống ê à đây là hay quá cay ơi Hey. yes, yes, yes, yes. Được, được, được, được. Mọi người với ông chơi bẩn dễ sợ luôn á, mình dạy Ôi, chơi bẩn. Mấy ông đánh tôi chơi nãy mà. Trời ơi. Thôi, thôi, thôi, ok, xin, xin, xin, xin, xin lỗi, xin lỗi gì xin <laughs> xin lỗi gì phong đã đánh sim cho nên là điểm điểm điểm vừa rồi nhường nhường nhường cho mấy bạn nữ rồi xin lỗi xin lỗi trời đất ơi ờ, tôi đi vô đánh tôi ra luôn mọi người <laughs> vậy là hội anh em được 5 điểm là hội chị em được ờ, một điểm nha ok ok rồi xin xin lỗi xin lỗi nãy lỡ tay quen tay quen tay quen tay quen tay ok quen tay quen tay <laughs> quen gì mà quen bên dưới đây ở bên dưới đây có gì ta bơi bơi dưới đây coi đúng rồi bơi dưới đây nè hình như mình nghĩ là nó ờ, sẽ bơi dưới đây ấy hồi nãy simmy vừa nhảy qua mình lỡ tay quýnh simmy không có lỡ vậy đó cuộc đời nó có gì lỡ lầm ủa tôi đã nhường điểm cho rồi còn nói What gì nữa this? ủa gì ủa simi rồi cõi luôn simi qua chưa simi ờ, qua sao qua được trong này vậy sao trong này vậy simi vô được vậy sim ủa sim vô được vậy trở lại chết rồi phải phải phải phải đi kiếm xăm ô xin kiếm được rồi xin kiếm được rồi mình phải đi kiếm thôi thôi cay ơi không được không được vậy ê bạn ơi bạn ơi bạn ơi bạn ơi mình bị dịch chuyển vô đây nè bạn ơi bạn ơi bạn đâu nó mấy câu hỏi câu hỏi bạn nghe mình bị đây đây nó hỏi là à, what color were the first house um, à là cái à. nhà của bạn đang màu gì hả button on lever uh, uh. Ờ, button on lever à mà nó trả lời đúng cái câu hỏi nè lever này là lever mấy hả hay sao question six câu hỏi số 6 Ờ, à, choco, choco. Ủa mà. I got it. Ủa? Ủa? Cái gì vậy? Ủa sao mình đã đây? Ủa vậy là mình quên à? Ờ đúng rồi. Ủa? à, yeah, yeah. Dạ. vậy là mình qua rồi nha hội chị qua đây đi ok bọn tôi win rồi bọn tôi kiếm à không không phải là win bọn tôi kiếm được thêm cái cần gạt nữa rồi vậy là bọn tôi có được mấy mấy điểm cay mấy điểm 6 điểm đúng không 6 điểm. điểm rồi 6 điểm bạn ơi Ai điểm luôn không biết mấy ông Ôi. tìm đâu ra trời hình như ở đây là có lắp tàng hình là mình phải nhảy giống ở bên kia thì phải ok em qua đây thì nó nhảy à, qua đây đi ra bên kia hả sau đó nhảy lên chỗ của mẹ simi đúng không ok rồi đi bộ qua đây đi bộ qua đây đi thẳng qua đây ủa, ủa? rồi simi té rồi ok tại sắm tới lực tôi té cả ôi ôi sao kỳ á, ôi sao ôi có cái này có à hình như là nó có cái block ở bên trên đầu nữa ừ, để xem coi nhảy lên đây nè ok sau đó là nhảy qua đây rồi sau đó là khoan thử khi nào đằng sau lưng không thay thay vì trước mặt không ờ nè nè nè nó nó có một cái block ở trên đây nè nên chúng ta không thể sam ok bây giờ khoan từ để để mình chỉnh cho mọi người game uh, game cái cái gì game uh, này đi ok để mọi người không đánh à. được nhau à siêu nhảy được ở đây hả siêu hello siêu à, thôi nhảy rồi nhảy nhảy nhảy nhảy qua bên đây nè cay nhảy qua bên đây nè không bên đây là bên Hợp. ừ đúng rồi đó đúng rồi rồi rồi rồi từ coi coi coi cái cái cái nhìn nhìn bên đây bên đây bên đây cái nhìn ở bên kia kìa bên kia nhảy nhảy sao nhảy nhảy hệt vậy sóc quyên nè sóc quyên nè cái coi coi đâu có ủa giờ mình nhảy tới đâu giờ chạy ở cay hình như là hình như là nhảy thẳng qua kia cay hình như nhảy là nhảy nhảy nhảy mình nhảy thẳng qua kia Ê, bạn, bạn bạn bạn bạn cắn sao không? Bạn chạy qua, bạn nhảy qua. Đúng rồi. Tôi nghĩ là được á. Tại vì nó có ba block à. Trời ơi, ông ông chạy xa xa đi, ông hãy nhảy, ông ông, nhảy như vậy sao qua được. Sau lưng sau lưng chị luôn, sau lưng chị luôn á. À, nhảy lên nhảy lên nhảy lên. Ok, bây giờ mình mình nhường cho hồi chị em qua qua đi qua trước cây ha. Ha. Ok ok ok ok. Ừ, chứ không phải là do cái map này khó quá qua không được. Giờ sao ta? <laughs> Cửa anh Sam nhảy thẳng qua kia luôn nhảy thẳng qua kia luôn nhìn kìa cái này là sao đây? từ từ từ từ Qua bên kia con bên kia là bên kia bây là giờ nè, ba lóc ba lóc luôn. <laughs> bây giờ hai bây giờ hai chị ờ. em từng từng người nhảy qua thôi. Trời ơi, cay ơi, Sammy lên tới tận trên kia rồi kìa. Rồi xong rồi chúng ta thua rồi cay ơi. Rồi xong luôn. <laughs> Ok thôi thôi cậy cậy. Nói chung là hội chị mới được có hai điểm mà anh em mình được 6 điểm luôn rồi lo gì đúng không? Rồi, 6 điểm luôn mà. Trời lo gì đâu. Ok đi đi đi tiếp đi tiếp tiếp. Ok, tiếp theo là gì đây? ủa có cái hồ nước trong đây hình như là phải bơi lên bơi lên bơi lên ủa, ủa? rồi xong mèo simi quy luôn rồi <laughs> gì ghê vậy wow. trời ơi vậy là vậy là hội cho em hội cho em được 3 điểm hội anh em được 6 điểm chết thì bằng một nửa mình này cay đi kiếm nhanh lên trời ơi bạn ơi hội cho em đang lật nửa ván bài rồi trời chết ơi. rồi anh em mình kỳ này thua rồi từ từ có gì cửa mở nè có giáp kim cương à, đồng giáp vàng bên đây nè hello sam hello vào à. Ờ. đi đâu ta wow có giáp vàng này lút về được không trời lấy cái này tôi lấy được nè chứ đem về luôn mày lấy tôi mặc luôn <laughs> đem về luôn trời ơi ăn cắp kìa Ủa cái gì đồ trong đây cái map này map của tôi nha Ờ nhầm map map tôi tải về nha cho nên tôi có quyền lấy rồi tôi Ủa ông về vì vậy Ủa, ông được có quyền chỗ này, ăn lấy chỗ gì này, đâu. Chỗ này có lắp tàng hình nè. Ủa mà khoan cái lắp tàng hình này. Có cái nào cái lửa nó có bị gì không? Mình cũng nghi ngờ là bên dưới lava này chắc chắn có manh ừ. mối gì đó. Ê ai rồi xong tôi bị cháy rồi. Qua chỗ. Không lỡ sao lỡ có sao. Ờ, không hợp lý hợp lý. Nhảy xuống thử ôi trời trời đất <laughs> cây ơi tôi đi đây cái cái chào người ta thích tết chứ có người test he he he vậy là bên dưới lava không có ông khoan từ có khi nào có thì khi nào nhà có khi nào mình nhảy không đúng chỗ không ta mình nghĩ là tôi có nghĩ... thể bên đây ủa bên đây không phải vậy bên đây cố lên cố lên cố lên bên đây không, không phải đâu không có không có ủa có có Hình như là khoa mình kiếm được một cái đồ chống lửa sao Chạy vô, chạy xuống, chạy xuống Ủa, ủa gì vậy? Ủa? Ủa, cái gì vậy? Ủa Trời ơi, Simmy cái đồ chống lửa kìa Sao vậy khác vậy? À, hiểu rồi, hiểu rồi Cái đường kia đây Hồi nãy, hồi nãy tôi mới thấy cái đường Rồi xong Simmy lấy hết rồi cây ơi Ok, ok, ok Simmy lấy hết của mình rồi cây ơi Bây giờ mình thấy nghi Mình thấy nghi nghi Mình thấy nghi nghi rồi Tại sao lại có cái lava cái đây khoan Ủa sao không có ta Có gì hết Ủa sao không có hết trơn vậy Từ từ Ê tính ra là hình như là sim mới vừa bị lúng xuống hay sao kìa Đâu không không không không có không có ờ. Này mình đang ship thôi ship thôi không có Ủa này là ừ. cái gì ta có, có thuốc rồi nhưng mà không vẫn không, tìm được Ủa là sao Từ từ Là sao mọi người Từ mình phải lặn xuống không Mình lặn được không Mình phải lặn không lặn được không lặn được không lặn được rồi xong bây giờ chúng ta thấy có món gấu tuyết nướng và cá mặt nướng Tao nói hả? rồi Mình đã nói rồi Không có gì Ủa Ủa tôi lúng được nè Yes Trời ơi Kai ơi Hội chém 4 điểm rồi con Ông Minh Trời ơi Trời ơi Coi ra coi ra coi ra coi rồi mình à, cái gì vậy? Cái gì vậy? <laughs> Ủa sao mình tay bơi qua xa mình bị cháy vậy? Ây Rồi xong Vĩnh biệt cả nhà Tôi đi đây Ô cái trò này Cái trò này Trời thấy thấy cút quen quen vậy ê có bà lóc có bà lóc có bà lóc cái này sao cái này sao cái này sao cái này sao mấy ông chơi gì hay đặt cái gì hay quá cái gì cái này là đặt theo kiểu này mà cãi người ta cái đó người ta gọi là trí thông minh của người ta kỳ cục Trời có lên chị trời ta ok đi đi đi đi cây đi cây ờ. mình nhiệm vụ là tìm chìa khóa mà mọi người cho nên là mình chơi cách nào cũng được hết đi liên tục đi liên tục ê cay cây bây giờ nhá bọn mình mà qua được bọn mình tập trung mình chơi đi hội chị em đang vượt điểm chúng ta ok hội anh em 7 điểm hội chị em 4 điểm ok hơn hơn 3 điểm là được rồi ok có khi nào cái nút nằm trong mấy nhà tù này không Ủa sao em có được một cái mặt mã nhưng mà chưa biết cái mặt mã nó có ý, ý nghĩa gì không nữa. Ủa có hả em có hả? Chưa có mặt ờ. à? mã gì à? Có mặt mã gì à? Đó. Điềm lạc. Ai nói? ai mà Ủa nói bây giờ không nói ra làm sao mà kiếm được Phải nói ra chứ Giờ sim mới giữ mật mã hay sao ai biết nhưng mà bây giờ phải có cái thứ gì đó là dạy mật mã à, cài cài mình kiếm được mình kiếm được cái cục đá lửa cay ơi cục đá lửa để làm gì cay đá lửa đá lửa làm gì ra đá lửa làm gì ra quăng cái gì đó nè quăng nè à, ôi từ từ, dạ? từ từ từ đá lửa từ từ cục đá lửa mình biết cục đá lửa mình biết làm gì rồi đây nè đây nè vòng đây nè đây nè bắn đây bắn đi tôi win đâu ôi trời sao tôi bắn mà nó không nó không ra gì hết trơn mà nó bắn cho người tôi tôi muốn cháy chết luôn vậy <laughs> kỳ ấy ủa kỳ ấy hay chứ nó nó nó sẽ cháy gì đó rồi nó sẽ cháy gì đó chắc chắn luôn what the heck Cái cái cái cái cái cái cái hiểu rồi, hiểu rồi, Chui, chui vô mấy cái hồng, chui vô mấy cái hồng. Xíu đi ra, xíu đi. Đi ra em, đi ra, đi ra. Kiếm chỗ khác. Bây giờ là quấn luôn, bây giờ quấn luôn. Mọi người gì mới, mọi người gì mới, xin mọi người gì mắc em ngay rồi. Ủa ừ. Ok ôi cay ơi Ê, mắc kẹt cay mình kẹt ở đây kìa Ờ, cô cắt, cô cắt, cô cắt, kêu kêu yourself, kêu yourself Nhóm xanh đi, nhóm xanh đi, đi ra, đi ra, đi hai chị trong đó luôn Ok, bây giờ À, nhóm hai chị trong đầu ra ông nội ông nói ok tính nhóm hai chị em trong đó luôn không ừ. được không đi One eternity later. Ok bạn ơi, thì cái màn vừa rồi nó quá khó, bốn đứa mình kiếm đi kiếm mãi mãi không được cho nên là bọn mình quyết định là sẽ bỏ qua màn đó nha. Có bạn nào biết cách vượt qua được cái màn đó hay không hoặc là biết cái cần gạt nằm ở đâu hay không thì bạn nhớ bình luận cho Phong biết nha. Chứ Phong mà Phong bó tay luôn rồi các bạn ơi. Kiếm mãi không có. Ok rồi, màn tiếp theo là màn Đúng rồi, chúng ta đã chịu thôi chứ một màn. Mê cung. Tiếp theo là sẽ là màn mê cung nè. Ồ, oh, ơi, lúc nhỏ tôi là tôi là chùm chơi cái trò mê cung nè, cay biết sao không? Tại sao? Tại vì Phong đã có bí quyết chơi cái trò này rồi mà Phong chỉ cho hội hội uh, gì ta? Uh, hội anh em đồ kiểu hội chị em cũng biết cũng cũng cũng <laughs> Phong đã từng chỉ rồi nhưng mà mọi người mọi người sẽ không sẽ không thể nào mà kiếm được hai bằng Phong đâu. Phong có cách. Năm lên nữa Mình đang mình đang sau lưng bạn ừ, là bạn ơi. Biết đó là gì không? đó chính là chúng ta hãy à, hãy áp sát cái người chúng ta vào bức tường và di chuyển theo bức tường chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được đường đi ồ oh, hợp lý hợp lý hợp lý hợp cái đó là sao? một cái mà phong đã từng được cô giáo dạy cho giờ phong đi kiếm nè Ủa, ừ, giờ chúng ta, bây giờ bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nó vô uh, gọi là trong lấy cái mặt trà vào trong cái, cái cái tường đó vậy đó ủa rồi mà rồi. Ờ. sao tôi áp từ nãy tôi áp muốn lén cái mặt tôi luôn mà không thấy cái gì rồi chứ áp dụng cái gì luôn cái đó phải không công thức à quên cái kiến thức là thực tế đó không cái thực tế nó khác lắm mệt quá cái gì tức bạn ơi kìa mọi người áp này chừa nát cái mặt luôn mọi người quá trời hao không còn gì mà để nói nữa ủa Ở rồi ờ, chỗ nào vậy mọi người ủa ai biết mời tôi chi hello hello phao ánh nha trời tôi kiếm được cái nút rồi nè li li li li Kêu Tại trừ lặng lẽ lặng lẽ thôi Úi giời Cài ơi tơi bơi qua simi đi cài Còn ở đây làm gì nữa Trời ơi người chơi thì lặng lẽ hả Ok tiếp tiếp tiếp ừ, tiếp Tiếp tiếp đi đi kiếm tiếp cay Đừng đừng bạn ơi bạn ơi, Hồi chim được năm điểm rồi Hồi chim năm điểm, rồi Không sao mình vẫn hơn Mình vẫn hơn hai điểm mà Không sao hơn mà Trời ơi Qua Ui Cái là người chơi hệ màu xám Cái là người chơi hệ màu xám Từ từ Từ à, từ Sao đi ra Sao đi ra Đâu dạ giỡn dạ. <laughs> giỡn giỡn quýnh yêu quýnh yêu cái đó là gọi quýnh yêu ngô quýnh yêu vô vậy đó trong này là quýnh là quýnh tàn là tàn sát nhau thôi có cái cục slime ngay đây thì có cục chắc là chúng ta phải nhảy qua nó có lý do chắc nó tưng tưng này thôi hả mình lên thôi chứ không có gì đâu Hoài, mình chắc chắn là phải có gì đó không thể nào cục xì lam gì để tưng em đang nghĩ là từ từ khi nào ở trong nhà không có khi nào ở giấu không cái có khi nào cái nút là một cái nút bằng đá và nó giấu ở trong đây là bọn mình sẽ không tìm thấy được ờ, ờ ha cái, này cái này mình nghĩ là chắc là phải xoay tinh mắt cái cây ơi trời ơi cái ờ, này <laughs> sao giá là cùng Zilam này nó có liên quan gì đó đúng nè. rồi không thể nào nó đặt cho vô đi được từ từ ship xuống nó bị gì không không bị hết buồn quá Em thì nghĩ nó chỉ là một cục xi lanh bình thường thôi chứ chưa có gì đâu. Hmm. Ờ mấy góc đều có xi lanh hết nè. Bởi vì xi lanh nó, nó nó không thể chui xuống được nè, về tính chất là như vậy nè. Ủa vậy đây, nhìn lên đây, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên đây thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì? Thấy gì bấm đi, bấm gì, thấy gì thì bấm đi, thấy gì thì bấm đi. Có gì? Ui vậy? Có cái gì? Có cái đu. Cái đu đâu? À đây đây cái đu đây. Mình đứng rồi, mình đứng rồi, mình đứng. Cái trời ơi cái nón nó giấu ở trên cái vậy tường không có đúng rồi không đúng rồi không đúng ôi vậy là tôi nói đúng rồi ok từ tiếp theo cái gì đây ủa sao nhảy xuống đây ủa ủa khoan nhảy xuống đây cái gì vậy? Không bị kẹt đấy. Mày chơi xuống, mày chơi xuống, còn mình chưa chơi xuống. Chạy tao nói tao chạy. <laughs> Oh ủa, tài lanh, tài lọt, tài lanh, tài lanh. Khi này trên mấy cái đèn nó có nút không ta? Ủa gì cái nút nằm đâu? Ủa, không ơi, tiên kia không ơi, tiên kia không. Hin là gì? Ủa? Thế này hả? Yo found the lock. Ơ, có khi nào mình biết không? Không có gì hết, nó ghi là gì? Bạn ờ, tìm thấy Bạn tìm thấy một uh, gì ta, một cái đạo uh, không có gì cả. What? Ừ. Ủa là hả? Không có gì. Ủa, là đây không có gì nữa hả? Ủa vậy là mình win này hả? Ôi vậy là mình ờ, quay được cái Chưa Ok bạn ơi dạ. Vậy là trong trận đấu tìm cần gạt lần này Thì hội anh em bọn mình đã là người giành được chiến thắng nha các bạn nha Tỷ <laughs> số là 8 điểm 8 điểm à, 8 à, à, à. mấy ta 8, 8 4 đúng không Tám năm Tám năm ở tám năm hơn hội chiêm em 3 điểm <laughs> ok bạn ơi vậy là bây giờ hội anh em đã trả thù được thêm một màn chơi nữa rồi đó chính là tìm cần gạt đó thì cái trò này nó quan trọng là ở trí thông minh các bạn hiểu không quan trọng là ở trí thông minh chứ không có phải là gọi là con trai ăn ăn hiếp con gái nếu mà con trai ăn hiếp con gái là, là phải là pvp hay gì đó con gái nó không không không biết chơi á, thì đó mới gọi là con trai ăn hiếp con gái bạn hiểu không còn cái này là tìm cần gạt nó rất là nhẹ nhàng đó nhưng mà từ nãy giờ nhẹ mình, cái từ nãy giờ bọn mình quýnh với bả hơi nhiều cây okay? <laughs> đúng rồi hơi bị nhiều luôn á hơi bị nhiều không nhưng mà nhiều. nhưng mà mấy cái pha tôi quýnh là tôi quyết định là tôi nhường điểm luôn rồi tôi đâu có lấy điểm pha đó đâu hồi giống pha hồi nãy tôi lỡ tay tôi quýnh sim xuống á tôi nhường điểm luôn mà ok ừ. <laughs> thôi ờ, thì không nói nhiều nữa thì coi như là mình với cây đo đã chiến thắng rồi nha các bạn nha ờ ok và <laughs> cảm ơn các bạn đã xem video này nếu như bạn đã thích video này đừng quên hãy để cho phong một like một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của mèo simi sammy còn mèo đỏ thì khỏi để đăng kiếm hội cho tất cả thành viên của hero team nha mọi người <laughs> thôi mình giỡn á nhớ đăng ký cho Kairon nữa nha các bạn mình chọc Kairon hoài ok tạm biệt mọi người yêu em phải nồi tạm biệt bye bye, bye. bye. bye.